Vâng ạ, thưa ông à, Lưu Bình Nhưỡng, à, đã nửa năm à, kể từ khi Hà Nội có chủ tịch mới, còn nhớ là vào nửa năm trước thì VTC Now cũng đã từng có cuộc phỏng vấn nhanh với ông về những thách thức mà ông Trần Sĩ Thanh phải đối mặt trong nhiệm kỳ và đến nay thì thách thức của một người nắm quyền tại thủ đô phải chăng là càng lớn hơn phải không ạ? À, ông Trần Sĩ Thanh quả thật là đã về đảm nhiệm một cái gánh rất nặng. Vâng. Ông ấy là một con người cũng thuộc loại quyết liệt, rồi à, tôi với ông Trần Chí Thanh thì đều là đại biểu Quốc hội khóa 14 Vâng Ông ấy cũng là con người cũng có thể nói rằng là có cái đầu óc và quyết liệt Và cũng có thể nói rằng là ờ, cũng dám nhận cái trách nhiệm à, Và khi ông Trần Chí Thanh mà về thì uh, báo chí có hỏi tôi thì vấn đề quan trọng nhất của ông Trần Chí Thanh là cái gì thì tôi có nói rằng vấn đề quan trọng nhất của ông Trần Thế Thanh đó chính là con người. Vâng.